Anh ơi cho em hỏi đường này là đường gì anh? Đường này là đường Vào tim em ôi băng giá Trời mùa đông mây vẫn hay đi về Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì Vì đâu mưa em không đến Đường vào tim